Cô Linh ơi Cô Linh Cô Linh ơi Cô Linh ơi Cô Cô lấy cho gạo Lấy cho gạo khoảng 20 ờ, cân cân gạo gì? Gạo BC à này sao nó chuyên trở đến luôn nhá bởi vì không thể tiền gạo thì mẹ con trả ok ờ cô tuyến đi mua gạo đây bao này đến lớp 12 chưa dạ hiện tại là đến tháng 8 đến lớp 12 kia con dạ. còn mới thôi con dạ. lấu phải không ô mày ơi nó bật lửa cơm bao nhiêu lần nhà tớ phải phải sống phải đổi thơm mà thế à thế là bây giờ nó không bị đâu mấy chuyện này không bị đâu chắc bị chuyện kia bc nó bảo khổ quá mấy lần mấy lần ai lại ờ, toan bị bật lò cơm nó sát ở dưới nó, nó không chín được mấy lần thì ăn cơm sống không ăn được lại đổ cho gà bật đi người xem có loại nào không bị xem bây giờ không bị rồi chỉ đầu thôi biết xem một đây đó, mình xem cái loại nào mà nó ấy người ta vàng lúc nào mang vàng vàng vàng à. đây đó đây đó lấy cho hai chục cân thôi thi Dạ, đến tháng 8 Giữa tháng 8 Cố gắng thi đỗ đại học nhá Vâng năm nay có đi biển không? Năm nay không Nếu như dự định Năm nay vào ăn sáng đâu ấy. Ăn rồi Ăn đi Ăn rồi Ăn đi thi xong đi chơi Đi chơi đi spa Mình quay video à hay mình nghe nhạc? Ừ quay video để nghe nhạc video 20 cân à, mang ra chỗ cái xe chở ấy chở đến thẳng nhà luôn chỉ đường cho vì xe này không thể chở được rồi không thể chở được rồi làm tôi gọi là Nguyên đi cùng luôn. Lát trả, lát trả, lát đi đi xe bằng cái xe kia kìa đi cho nó ấy đi cô nói cho mẹ con biết như vậy à cái này mẹ con trả tiền nhá cô nhá ông chạm bây giờ mua gạo rồi về đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây đây đây đây đây ôi trời ơi đây sạch sứ quá không biết là bây giờ năm nay đã học đại học chưa năm nay đã học đại học chưa năm nay học trường nào trực tuyến không không học thì mới tháng năm thì tháng năm mới lên tận nơi học còn bình thường nhiều nhà trường không có máy tính à? chưa phải, trường trường không dạy nè nè nè nè từ từ từ từ chưa đi vội đường này rất là nguy hiểm lắm ui giời ơi rất cái này thì khá là nguy hiểm ui rung rung rung tay thế này đi à, chả nhẽ là đăng lên youtube không thể đăng được có lúc không có à? con mương con mương bẩn ngày xưa mương hôm, hôm hôm chiều hôm qua mưa to thế mưa mát mát ngày nóng hôm trước là mưa ấy, hôm hôm sau nó kiểu thời tiết này không bao giờ không biết mai trời còn nóng hơn chỉ đi đâu thì đi theo đấy rồi sâu ra tiền lại tiền xăng dầu mệt lắm mai đi tổng kết dưới trời nắng viên Ui. bê cái gạo mang gạo xuống này ừ. Rồi, cảm ơn. Đang dạy học một kia.